cũng sắp đến rồi Cả nhà ta xuân sao rộn ràng Con với ông bà đi mua áo mới Mẹ cùng dì cô sắm sang dọn nhà Nào là phao cành đào Nào là hoa quả cam quả bưởi đầy cột và bỗng bay Alo alo ba ơi ba Ba sắp về chưa Cả nhà ta chờ mong ba về Tết đến rồi làng trên xóm dưới Vui coi quần bên nồi bánh trưng Alo alo còn nhiều của ba Đây là quà Tết Quà này cho ông bà Và phần này là của mẹ với con Cả nhà mình và trong quà này cho ông